Chữ thứ năm là trưởng. Trưởng là gì? Nuôi các con khôn lớn. à, kiếm cơm, kiếm áo, kiếm tiền, nuôi các con. À, đâu phải là ngồi đó mà các con tự lớn được đâu. Cha phải lam lũ ngày đêm, đi làm, mẹ cũng thế. Nghe không? Sư phụ tin rằng trong tất cả các con ở đây chẳng mấy ai gia đình hoàn toàn chẳng phải làm mà vẫn có ăn đâu cha mẹ các con không công chức thì công nhân không công nhân thì nông dân và không thì tiểu thương thương gia cũng phải tần tảo buôn bán làm ăn vất vả ngày đêm lắm sư phụ biết rất nhiều cha mẹ vất vả lắm nghe các con mà nghĩ lại về cha mẹ của mình nếu nhà mình bây giờ có khá giả những năm trước đây cũng nghèo khổ các không thấy cái công lao của cha mẹ rất lớn ừ. có nhiều cha mẹ ba bốn người con ăn học là làm vất vả vô cùng cực nhọc lắm các con ạ gọi là tối mày tối mặt để lo cho con không thở được rất là lo thế mà lại sợ các con không bằng bạn bằng bè đấy giống như bộ phim vừa rồi các con xem đấy nghe không cha đi đạp xích lô thế mà con mình cô bé đấy cũng là cô bé hiếu thảo đấy mặc dù mình không có bộ quần áo bằng bạn thôi cũng không dám nói để cho cha buồn để cho cha phải vất vả cứ thế lặng lẽ đi học chịu thua bạn kém bè nhưng khi mà người cha biết con mình như thế không đành đang ốm cũng phải đạp xích lô mà đã thế rồi lại còn bị người ta lừa nữa chứ các con thấy rất khổ gắng đạp mòn mỏi để có được đồng tiền mua cho con bộ một manh áo mới đó có những người vì con thiếu tiền học mà đi bán cả máu của mình các con ạ à. chuyện đó có ở trung quốc còn có câu chuyện ông lão này con ông bị cái bệnh máu trắng phải chữa bệnh tốn rất nhiều tiền thì ông ấy đã làm một cái biển đó. ông đứng ở cái chỗ ga tàu đông người đó. ông ông đeo cái biển ở trên lưng ông nói tôi là cái bao cát bao cát đây xin mọi người hãy đấm bao cát này và ai thương thì cho tôi mấy đồng bỏ vào cái thùng này đó. thế và ông đã đứng ở cái ga tàu đó, thì cũng có người có thanh niên đến thì họ đấm đấm xong họ thả tiền vào cái cái thùng ở bên cạnh thế và ông đã xin tiền bằng cái cách đấy chấp nhận mình là cái bao cát để cho mọi người ta đấm người ta thử sức người ta đấm hoặc là người ta nghịch người ta đấm chấp nhận hết để có tiền mà mua thuốc cho con rất nhiều câu chuyện cảm động đó các con ạ à. vô số những câu chuyện các con về hỏi cha hỏi mẹ của mình nhiều khi cũng thế có lẽ cũng rất cảm động à, cha mẹ vất vả lắm để có đồng tiền cho các con đi ăn học các con ngồi trên ghế nhà trường mát mẻ thanh nhàn nhưng mà ở nhà là cha mẹ tất tưởi đầu tắt mặt tối mồ hôi nhễ nhại vất vả lắm để có tiền nuôi các con đấy là nghĩa của chữ trưởng đấy các con nuôi các con khôn lớn trưởng thành đó. cha mẹ phải lam lũ vất vả lam lũ vất vả